Trước hết, chúng mình sẽ ôn lại bố cục của bài văn tả con vật và chúng ta sẽ ôn lại thông qua một bài văn miêu tả về con chim bói cá nhé. Chúng mình cùng theo dõi lên bảng phần bài đọc. Trên một cành tre mảnh rẻ, lướt xuống mặt ao, một con chim bói cá đậu coi rất treo leo. Lông cánh nó xanh Lông cánh nó xanh biếc như lơ, mình nó nhỏ, mỏ nó dài, lông ức nó màu hung hung nâu, coi xinh lạ. Nó thu mình trên cành tre, cổ rụt lại, đầu cúi xuống như kiểu soi gương. Nó lẳng lặng như vậy khá lâu, ai cũng tưởng nó nghỉ. Vụt một cái, nó lao đầu xuống nước rồi lại bay vụt lên, nhanh như cắt. Trong cái mỏ dài và nhọn, người ta thấy một con cá nhỏ mình trắng như bạc, mắc nằm ngang bay lên cành cao, lấy mỏ đập đập mấy cái, nó nuốt xong mồi rồi lại đậu xuống nhẹ nhàng trên cành tre như trước. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu, đây là phần bài viết của tác giả Lê Văn Hòe. Nào, với một bài văn ngắn để miêu tả về con chim bói cá, tác giả đã lựa chọn chia thành 4 đoạn. Chúng mình cùng phân tích từng đoạn một nhé. Đoạn thứ nhất chính là đoạn mở bài. Ở đoạn mở bài này, tác giả giới thiệu trực tiếp luôn về hình ảnh một con chim bói cá.